Các nhà khoa học Việt Nam vừa đạt được một thành công mới trong việc nghiên cứu hoạt chất giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Nhờ vào việc áp dụng công nghệ nano, các nhà khoa học đã tạo ra được một sản phẩm giúp tăng hiệu quả các dược liệu lên gấp nhiều lần. Công nghệ này đã được chuyển giao thành công để cho ra sản phẩm đến người tiêu dùng. Quy trình chiết xuất các hoạt chất từ những dược liệu quen thuộc, dòng nâu, sáo tam phân, tam thất và nghệ vàng với công nghệ mới, lần đầu tiên các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chế tạo thành công phức hệ nano extra của các hoạt chất. Điều này sẽ giúp tăng độ hấp thu và hoạt tính của các hoạt chất lên gấp nhiều lần, đưa các hoạt chất tới được các khối u một cách trúng đích. Đặc biệt là với fucodan sunfat hóa cao từ rong biển nâu, một hoạt chất đã được thế giới công nhận trong hỗ trợ điều trị ung thư. Cái sản phẩm mà mới đây thì chúng tôi đã thử trên cái tế bào ung thư gan, ung thư phổi và ung thư vú. Hoạt lực của nó có tác dụng ức chế 50% tế bào ung thư ở nồng độ dưới một micromol. Đó là một cái kết quả rất đáng rất đáng kể. Nghiên cứu quy trình công nghệ làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư từ rong nâu là một đề tài khoa học cấp nhà nước nằm trong chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia. Và ngay sau khi nghiên cứu thành công, các nhà khoa học đã tiến hành chuyển giao công nghệ này cho doanh nghiệp để sản xuất và đưa ra thị trường. Cái dòng sản phẩm đó mà ra đời nó sẽ kích thích phát triển là chống ung thư, phòng ung thư từ các nguồn dược liệu mình có sẵn, công nghệ nano chiết xuất nó ra ở cái dạng là 10 lối thừa 9 mét rất nhỏ và đưa vào cơ thể nó có thể các phân tử của nó có thể đi tới tất cả các ngóc ngách của cơ thể và hấp thu tốt hơn cho nên hiệu quả nó rất cao với cái mô hình này thì công ty sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức trong việc nghiên cứu ờ, đồng thời ờ, đồng thời thì ờ, các nhà khoa học cũng có cái môi trường nghiên cứu để làm sao ứng dụng được thực tiễn và đi vào được cuộc sống để các nhà khoa học vừa nghiên cứu và tự sản xuất tự kinh doanh tự quảng bá sản phẩm của mình có lẽ là rất khó khăn. Các doanh nghiệp sẽ là đơn vị ờ, ứng dụng cái kết quả nghiên cứu đó trong thời gian rất nhanh. Sau khi mà nghiên cứu đề tài thì công ty trong vòng một năm công ty bắt tay vào là có, có thể đưa ra thị trường. Các nghiên cứu cho thấy sản phẩm của Việt Nam có chất lượng tương đương với các sản phẩm nhập ngoại nhưng giá thành thì lại thấp hơn. Ngoài việc hỗ trợ điều trị ung thư, sản phẩm này còn bước đầu cho thấy tác dụng kháng ung thư trên một số dòng tế bào ung thư nhất định.